rồi tỉnh rồi rồi chẳng chào giọng phong lên em chẳng mông lên rồi chơi nào rồi dùng cái coi chơi chỉ là những cung bậc cảm xúc trong game đừng suy nghĩ và phân tích quá nhiều các bạn nhé chúc các bạn vui vẻ và thành công